người mình lên đến đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn người cùng nhảy một điệu nhảy trên tiktok đó là bài đi chơi đi ok let's go nhá đầu tiên thì mình sẽ à, nhảy mẫu các bạn trước với nhạc này đây là việc về làm sóng à. làm 6 ngày nay thì có ung là cố gắng sẽ dễ hơn rồi đầu tiên nhá thì các bạn để cho mình tay phải lên như sau tiếp theo này rút tay phải lên đồng thời thu tay ra sau đó đổi vị trí tay phải xuống rồi làm tương tự cô lên xuống như này cho mình được chưa bao giờ đến chế cherry lady thì các bạn sẽ làm như này cho mình nhé hoặc tay phải lên vòng giữa rừng và rừng ok khi mọi người dừng thì mọi người cứ rung cho mình này cherry cherry lên thì dừng cho mình ba điểm đấy cao này trung này và thấp ok chưa tiếp theo này lấy gà đặt tay từ bên ngoài thấp vào trong sau đó đặt tay phải trước nhé lan đặt tay trái lên sau đó đưa cho mình sang phải về và thẳng thử lại này sóng sóng đây đi cao trung và đây tiếp theo đấy là cung vào đặt tay phải chống lên hất lên đây tiếp theo tiếp dừng thì làm nghe nghe của mình nghe bên nào sau đó thì là trái tim cho mình tay thôi là sóng đi lớn lượt lên lên tức là mình sau đó rút về tiếp theo này đặt tay một lần vào đầu và sau đó vòng qua như thế này là xong rồi tiếp theo là sự vận truy còn về phía chân nhá lúc nãy chúng ta vừa đi qua một lần tay rồi về phía chân sau này thì người làm Ờ, đó đối với mình hay làm cho mình trời ơi cherry cherry baby đen đen đen đen đen đen đúng chỉ muốn không đen đen đen đen rồi đúng về phía thân chân và thân thì cũng có thể thử những nhạc và cố định cho mình như nào để cảm thấy được bây giờ mình sẽ bài nhạc cùng nhá năm sáu bảy tám đen da da da da tiktok thì mình rất mong là mọi người sẽ có một uh, clip tiktok uh, nhìn nào ok bye bye thank you